Hey, xin chào các bạn, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem clip của mình thì mình là Duy, chẩn nhóm chuyên gia bán hàng tại mình sẽ đến bên Phú Mỹ Hưng Thì hôm nay mình <laughs> đi ok thì ờ, vừa rồi là uh, My đã giới thiệu cho Di rồi ha giống như mọi khi hay Di hay giới thiệu là Di là trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng thì ờ, phía sau lưng của Di đây là chiếc xe màu trắng các bạn đó là chiếc xe A35 A35 AMG thì uh, bây giờ Di sẽ đến gần hơn chiếc xe A35 AMG và uh, Di sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem cũng như là uh, chiếc xe này Di biết những cái gì thì Di sẽ chia sẻ cho các bạn nha ok và đây các bạn đây là chiếc xe Mercedes-Benz A35 AMG thì uh, cái chiếc xe này các bạn khi mà nhìn từ bên hông như thế này nè mình cảm giác là một điều là cái chiếc xe nó rất là gọn luôn rất là gọn rất là dễ thương và xinh xắn nữa đặc biệt là với cái nước sơn màu trắng nữa đó và cái mâm mâm xe là màu đen nè để nổi cái mặt nhôm bên ngoài thì đây là cái thiết kế đặc trưng của AMG rồi đó khi mà nhìn từ xa như thế này thì nhìn bên hông như thế này thì mình càng thấy thêm là cái chiếc xe nó cực kỳ đẹp đó và bây giờ Di sẽ đi về cái phần đầu xe nữa nha đây là phần đầu xe của chiếc xe Mercedes-Benz A35 AMG Thì khi mà đứng trước cái phần đầu xe như thế này các bạn Là mình thấy cái chiếc xe cực kỳ dễ thương luôn à, cực kỳ dễ thương mình dùng là cái từ là dễ thương đó bởi vì là cái thiết kế của chiếc xe nó rất là à, à, kiểu giống như là bo tròn nè rồi những cái đường nét nó cực kỳ mềm mại luôn và với cái nước sơn màu trắng nữa đó thì Duy nghĩ là với cái thiết kế của chiếc xe A35 AMG thế hệ mới này thì nó sẽ cực kỳ phù hợp luôn rất là phù hợp với những cái người trẻ những cái anh chị khách hàng mà trẻ đam mê cái phong cách lái thể thao đam mê cái à, thiết kế thời trang và cá tính thì đây có thể là một cái chiếc xe mà duy nghĩ là uh, khi mà các anh chị và các bạn mà nhìn từ bên ngoài á, thì bảo đảm luôn cực kỳ thích cực kỳ ấn tượng luôn ha đó và cái lưới tản nhiệt đã di tới gần hơn thì đây là cái lưới tản nhiệt đặc trưng của cái chiếc xe AMG thì đó là lưới tản nhiệt là à, hai nang ha mình gọi là một nang kép đi với một logo to ở giữa đó và cái thiết kế mà cái lưới tản nhiệt dạng tổ ong ha thì cái này nó không phải là kim viên kim cương nếu mà duy nghĩ là đây là thiết kế mà dạng lưới tản nhiệt kim cương á, thì nó còn đẹp hơn rất là nhiều à và đối với cái chiếc xe A35 A35 AMG này á, thì đây là một cái chiếc xe được thừa hưởng uh, từ AMG cho nên là các bạn sẽ thấy là cái phần cản dưới của cái xe này đó cản dưới nè nó cực kỳ thể thao luôn và ở đây nè các bạn sẽ thấy nhìn xuyên qua luôn đó đó các bạn nhìn thấy không chỗ hốc gió này nó sẽ xuyên qua luôn để mà khi mà chúng ta chạy ở tốc độ cao gió nó sẽ luồn qua đó tăng thêm cái tính khí động học cho chiếc xe ở đây có một cái logo A3 à, đây, ở đây có một cái logo là AMG nè các bạn à, rất là đẹp ha với logo là dạng 3D luôn đó. về đèn pha thì à, các bạn sẽ thấy nè cái đèn pha này là đèn pha led high performance có nghĩa đây là cái đèn pha led thôi chứ không phải là đèn pha thông minh thì thực ra cái đèn à, led à, high performance hay là cái đèn led thông minh đó, thì duy nghĩ là ừ, cái đèn led thông minh nó chỉ khoát quy trong trường hợp là khi mà xe của chúng ta di chuyển trên những cái đoạn đường mà không có bóng đèn đường nhưng mà các bạn biết rồi thì xe chúng ta di chuyển đa phần ở thành phố là nhiều hoặc là à, đa phần những đoạn đường của chúng ta bây giờ cũng là những cái đoạn đường mà đều có bóng đèn đường hết rồi ha thì cái việc mà à, sở hữu cái đèn pha multibeam led trên chiếc xe này thì duy nghĩ nó cũng không phải là một cái vấn đề đó, và cái cabo nè các bạn à, cái cabo của chiếc xe A35 AMG này khi mà chúng ta đóng xuống á, thì chúng ta nó sẽ thấy là à, cái phần này à cái phần này nó rất là rộng luôn ha có nghĩa là cái cabo của chúng ta nó sẽ nằm ở chết ở chỗ này thôi đó mình chúng ta nhìn vào cái thiết kế cabo này về phần đầu xe này thì chúng ta sẽ thấy là à, K35 thì đúng chất là một chiếc xe thể thao luôn ha rất là đẹp luôn các bạn đó ok bây giờ Di sẽ di chuyển sang bên hông một chút xíu để mà chúng ta sẽ xem cái bộ mâm ha đó à, đây là cái bộ mâm AMG của chiếc xe A35 đây à đây là cái lớp xe là Pirelli đây là một cái lớp xe mà đến từ nước Ý cũng như là đây là một cái thương hiệu lớp xe rất là nổi tiếng luôn đó và cái mâm xe này là cái mâm để đi xem nha mâm R19 luôn các bạn các bạn sẽ thấy là cái cái cái bộ mâm mặc dù cái bánh xe của chúng ta nó không phải là to lắm đâu đó, nhưng mà à, sử dụng cái bộ mâm R19 cho nên là cái phần lớp xe này nó rất là mỏng luôn các bạn thấy không rất là mỏng luôn nè đúng chất là một chiếc xe thể thao luôn á đúng chất một chiếc xe thể thao thực thụ luôn cho nên là với cái cái bộ mâm to và bộ lớp vỏ mỏng như thế này thì thật ra là khi mà các bạn đi các bạn nên sẽ cẩn thận hơn chúng ta đừng nên quá là là coi như là chạy nhiều khi chúng ta chạy sướng quá như thế chúng ta ban vào những cái ổ gà nhỏ thì nó cũng sẽ rất ảnh hưởng đến bộ mâm của chúng ta cũng như là cái lớp xe của chúng ta nó sẽ tuổi thọ nó sẽ cũng cũng sẽ không có bền lắm ha thì nếu mà các bạn mà đã đi những cái dòng xe thể thao rồi thì như nghĩ là các bạn sẽ biết cách mà để chúng ta Ừ, sử dụng vận hành cái chiếc xe này làm sao mà cho cái bộ bánh xe cũng như là cái bộ vỏ xe nó uh, hiệu quả cũng như là bền nhất có thể ha à và một cái điều nữa các bạn vì đây là cái chiếc xe AMG cho nên là cái cùm phanh của chúng ta chúng ta thấy nè nó rất là to luôn nó có thể nói là to gấp đôi so với lại cái uh, ờ, cùm phanh của những cái chiếc xe Mercedes-Benz thông thường và đặc biệt các bạn là đối với cái cùm phanh của chiếc xe A35 AMG này thì nó sẽ đặt được đặt về phía trước nè đặt về phía trước nè các bạn thông thường á, thì chúng ta sẽ thấy là cái cùm phanh này nó thường đặt ở vị trí này ha nhưng mà đối với cái A35MG này thì cụm phanh nó đặt phía trước luôn và với cái má phanh rất là to nữa đó thì với những dòng xe AMG những cái dòng xe phanh mà hiệu suất cao thì thông thường là cái cái cái bộ coi như là um, má phanh nó sẽ được đặt về phía trước nè để cái hiệu quả phanh nó sẽ tốt hơn à đó là một điều rất là đặc biệt lên chiếc xe A35 AMG này và ở đây là các bạn có một cái logo là à, turbo turbo formatic thì à, với động cơ là turbo là chắc chắn là một điều rồi và đối với chiếc xe A35 AMG này sẽ sử dụng hệ thống vận động bốn bánh toàn thời gian formatic à đây là một cái điểm cũng rất là đặc biệt luôn bởi vì là với cái những chiếc xe thể thao như thế này mà sử dụng hệ thống vận động bốn bánh toàn thời gian á, thì nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác lái thích hơn cũng như là sự à, bám đường cũng như là an toàn hơn trên chiếc xe A35 AMG này vì đây là một chiếc xe thể thao cho nên là khi mà các bạn nhìn từ bên hông á, các bạn sẽ thấy là cái à, gương chiếu hậu này nó được ừ, thiết kế là bắt vào cái cửa nè các bạn thấy không được bắt vào cái cửa nè nó rất là đẹp và cực kỳ dễ thương luôn thay vì là đối với những cái dòng xe mà sedan thông thường thì cái gương chiếu hậu thường chúng ta sẽ bắt lên chỗ này đó, bắt lên chỗ cái góc này à, giống như là chiếc xe à, e à, 2 e 180 ở đây nè các bạn các bạn thấy không đó cái gầm cầm gương nó sẽ bắt ở đây nhưng với cái A35 thì nó sẽ được bắt trên cái cửa luôn thì nhìn nó sẽ thời trang hơn rất là nhiều ha rất là đẹp luôn đó và bây giờ Di sẽ à, tiến về phía sau để xem cái, cái lớp xe này à, ở phía sau nó có um, khác so với cái lớp trước không nha ở đây là sử dụng cái lớp là 235 trên 35 R19 đó còn cái lớp trước nè Di hồi nãy Di quên xem Di quên xem 235 luôn các bạn có nghĩa là lớp trước và lớp sau của chiếc xe A35 AMG này nó sẽ cùng kích thước với nhau à nó về phần bánh sau thì chúng ta sẽ không có gì để nói à một điều nữa các bạn à, các bạn thấy tại sao là ở bánh sau thông thường là cái à, má phanh nó sẽ nhỏ hơn bánh trước tại vì khi mà chúng ta chạy tốc độ cao hay gì đó thì cái à, trọng tâm của chiếc xe thường nó dồn về phía trước khi chúng ta thắng á cho nên là đòi hỏi là cái à, đĩa phanh ở phía trước cũng to hơn cũng như là cái má phanh ở phía trước cũng to hơn so với lại cái phanh ở bánh sau ok cái đuôi xe của A35 MG này thì các bạn thấy nè rất là đẹp luôn các bạn cực kỳ dễ thương luôn đúng không đúng chất là một chiếc xe thể thao dành cho giới trẻ luôn đó bô thì chúng ta là bô kép hai bên nè được thiết kế là đúng chất nhìn cho xe thể thao luôn và bô của mình là à, dạng bô tròn các bạn nha à đây Di sẽ tiến gần hơn cho các bạn xem bô tròn nè và ở phía sau này ngay chỗ này chúng ta sẽ thấy nó có một cái à, vết tán gió nè thì hầu như tất cả những cái dòng xe thể thao nói chung thì à, cái khu vực đó thì thông thường là đều có cái thiết kế vết tán gió để tăng khí động học cho chiếc xe à và một cái điều nữa là chiếc A35 AMG này à, nó làm cho chúng ta thấy được cái tính thể thao của nó nhiều hơn nữa là ngay trên cabo phía sau các bạn sẽ thấy là có một cái um, spoiler một cái gọi là đuôi cá ha mình gọi là đuôi cá đi à đuôi cá ở đây rất là đẹp luôn thì uh, ngoài cái thiết kế là khí đồng học thì uh, cái chiếc xe a Amalmamsi nó càng đẹp hơn khi chúng ta có cái spoiler ở phía sau à, còn cái đèn pha thì được thiết kế như thế này à, các bạn thấy không cái đèn pha này thì nó giống cái đèn pha của chiếc xe gì các bạn nó giống cái đèn pha của A35 AMG đúng không <laughs> chắc chắn một điều các bạn chiếc xe A35 AMG này dành cho những khách hàng trẻ tuổi thì à, về cái mặt mà công nghệ á, thì chắc chắn một điều luôn thì cái chiếc xe này cái nội thất này sẽ làm sao mà thật sự công nghệ nhất thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là đây là cái phần màn hình của chiếc xe này đó khi mà cái màn hình của cái xe này à, chúng ta sẽ nhìn thấy á, là chúng ta đã thấy nó là công nghệ như thế nào rồi ha đó đây là cái màn hình dài luôn thì sorry các bạn bởi vì là di không có cái chìa khóa của chiếc xe ở đây à, tại vì cái chìa khóa xe này ban tổ chức họ đang giữ trong lúc mà đang nghỉ ngơi thì Di sẽ à, tận dụng cái thời gian này để quay cho các bạn xem đó thì đây là cái màn hình MBUX màn hình cảm ứng luôn và cái màn hình này rộng là 10.25 inch đó rất là sắc nét luôn thì với cái màn hình này thì nó sẽ rất là giống trên chiếc xe Mercedes-Benz à, GLB 200 đó, các bạn nếu mà các bạn đã xem cái GLB 200 thì các bạn sẽ biết cái này ha đó về cái phần nội thất thì nó cũng sẽ không phải là quá rộng đâu các bạn nó thực sự nó không phải là quá rộng đâu nó rất là vừa phải thôi tại vì đây là chiếc xe thể thao mà một chiếc xe thể thao mà chúng ta muốn nó rộng hơn thì thì nó không còn là một chiếc xe thể thao nữa ha khu vực này là cái khu vực mà để chúng ta điều khiển cái à, máy lạnh nè đó được thiết kế rất là gọn gàng luôn cực kỳ đẹp ha à, nó sẽ không giống như những cái mẫu xe thiết kế dòng C hay là dòng E hay là dòng S nữa đây là một thiết kế hầu như là riêng biệt luôn đó, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chỗ để chúng ta để cốc để ly nè để đồ ở đây ha kéo vào kéo ra nó rất là là ok luôn và ở đây thì nó có một cái cổng dây sạc Type-C cũng như là để kết nối cái tính năng Apple CarPlay cho cái điện thoại ha ngồi thuốc ở đây để ly còn cái khu vực này là cái khu vực mà chúng ta để điều khiển trung tâm này các bạn à, Dynamic là chế độ lái của xe ha nó cũng sẽ có những cái chế độ lái tương thích với cái chiếc xe này à, nào là chế độ lái comfort là sport nè sport cộng nè và chế độ lái theo sở thích cá nhân à, đây là cái nút mà để chúng ta đậu xe tự động nè các bạn touchpad thì được điều khiển touchpad đây là cái thiết kế mới touchpad ha với cái touchpad này các bạn sẽ thấy là nó sẽ rộng hơn cũng như là ở đây là thiết thiết kế là mờ cho nên chúng ta sẽ thấy là nó sẽ không để lại cái dấu bàn tay giống như là trên trên chiếc chassis ha trên chiếc chassis thì cái thiết touchpad này nó được thiết kế là nó nó bóng cho nên là khi mà chúng ta à, sử dụng á, thì chúng ta sẽ thấy là để lại dấu bàn tay thì nó sẽ không được đẹp mắt lắm ừ. thì ở đây những cái nút bấm này thì cũng giống như là những cái à, mẫu xe khác thôi các bạn đó nhưng mà cách bố trí này nó hơi khác một chút xíu thôi nhưng mà cơ bản cũng sẽ giống nhau thì gì cũng sẽ bỏ qua còn đây là một điều đặc biệt trên cái xe A35 MG này các bạn đây là cái tính năng lái M là chế độ lái manual đó thì với chức năng lái manual thì các bạn có thể là tự vào số ở phía sau vô lăng nè các bạn sẽ thấy ở đây có dấu chặt cộng nè ha để tăng số ha và đây là dấu trừ để chúng ta giảm số ha đó thì những cái anh chị những các bạn nào mà đam mê lái theo cái sở thích mà lái theo kiểu thể thao á, thì các bạn sẽ cực kỳ thích lái theo chế độ manual này chế độ lái số tay ở đây thì sẽ có một cái cớp ha. cái cớp găng tay thì nó cũng sẽ nhỏ thôi các bạn nó cũng vừa phải thôi nó cũng không có to lắm ha chúng ta có thể để được giấy tờ này nọ thôi à một điều nữa các bạn cái chỗ này nó sẽ nhỏ ha nhỏ gọn để làm chi để cho cái ghế của chúng ta sẽ rộng rãi hơn để cái người ngồi chúng ta sẽ thoải mái hơn thôi đó thì thật sự đây là cái chi tiết chúng ta để đồ chúng thật sự cũng không cần phải quá để đổi đồ quá nhiều đâu mà chúng ta cần to chỉ cần một cái cổng sạc điện thoại ở trong đây là đủ rồi để chúng ta để cái điện thoại chúng ta sạc thôi là ok còn ở đây thì các bạn sẽ thấy là những cái chi tiết mà đèn thì cũng giống như là bao dòng xe khác thôi đèn thì chúng ta đèn bên trong và đèn bên ngoài đều là bóng đèn led hết rồi ok và để di đi ra phía sau cho các bạn xem nha ừ. à một điều nữa các bạn bàn đạp của chiếc xe A35 MG này được bọc thép luôn ha đây là những cái bàn đạp mà dành cho những cái xe AMG rồi nếu mà cái xe này mà bọc mà bọc nhựa ở đây thì nó không đúng là cái xe AMG đâu à, nhưng mà Di cũng cho các bạn xem là để các bạn biết ha đây đây là cái hàng ghế sau nè à, cái hàng ghế sau a à, một điều nữa các bạn dây beo của chiếc xe a 55 này là dây beo màu đỏ luôn nha đó rất là thời trang và cực kỳ thể thao à. à một điều các bạn rất là hay luôn khi mà ngồi vào Di ngồi vào cái ghế của chiếc xe A35MG này á là Di cảm thấy nó rất là khác so với những cái dòng xe khác à, cái ghế của chúng ta là à, mặc dù là là là là là cái cái cái ghế này nó không phải là được ngã nhiều quá đâu các bạn nhưng mà khi mà chúng ta ngồi vào á chúng ta cảm giác là cái cái cái người của chúng ta nó rất là dễ chịu luôn à và à chỉ biết rồi một điều là tại sao mà khi mà chúng ta ngồi vào chiếc xe này chúng ta sẽ thấy dễ chịu hơn thì Di sẽ cho các bạn xem đây à cái phần yên này được mai là một cách là bằng phẳng thì nó cảm giác giống như là khi chúng ta đang ngồi cái ghế sofa của chúng ta ở nhà đó nó sẽ không làm ghế chủng nữa đó thực sự cái ghế chuẩn á, khi mà chúng ta ngồi chúng ta thấy là nó cực kỳ thao nhưng mà khi mà chúng ta ngồi vào nó sẽ không có một cái độ như thoải mái giống như là à, cái chiếc xe mà được thiết kế cái yên chúng ta nè nằm ngang luôn nè thẳng nè các bạn thấy không đó rất là đã luôn Nói chung là về cái nội thất cũng như là cái ngoại thất của chiếc xe A35 AMG này thì uh, Di cảm thấy là nó cực kỳ đã luôn đó Di không thể nào chê được luôn cái gì hết các bạn nó quá tuyệt vời bởi vì đây là một chiếc xe thực thụ thể thao thực thụ dành cho giới trẻ và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái phần động cơ của chiếc xe A35 MG này nha Và đây là động cơ của chiếc A35 MG Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái động cơ này nếu mà Di không nói thì các bạn sẽ thấy khác gì so với những cái động cơ của chiếc xe C hoặc là chiếc xe E hoặc là chiếc xe F à đây là một cái động cơ đặt ngang đó, đây là một cái động cơ đặt ngang các bạn nha các bạn thấy nè máy đặt ngang nè đó chúng ta thấy không bởi vì đây là cái mẫu xe mà được vận động cái cầu trước là cầu cầu trước là chính mặc dù xe của chúng ta là hai cầu hai cầu tự động nhưng cầu trước vẫn là cầu chính cầu sau thì nó là cầu phụ khi mà chúng ta mà um, chạy trên những cái đoạn đường mà thật sự bằng phẳng ha những cái đoạn đường mình với nó là đường trường đi những cái đoạn đường mà à, thật là đẹp đi thì hầu như là nó sẽ ngắt chuyển động ở cầu sau và chỉ chuyển động ở cầu trước thôi đó và trong trường hợp khi mà những cái đoạn đường của chúng ta mà nó có những cái chỗ bằng phẳng hoặc là những cái chỗ nhấp nhô hoặc là những cái chỗ thay đổi như thế nào đó thì tự động cái hệ thống vận động bốn bánh này nó sẽ điều chỉnh phân bố tỷ số truyền ở trước sau nó sẽ liên tục luôn các bạn nó sẽ không cố định mà nó sẽ phân bố tỷ số truyền tỷ số truyền coi như là liên tục coi như là biến thiên liên tục á đó. đó và một cái điều nữa khi mà chúng ta phanh phanh phanh cái động cơ và một cái điều nữa các bạn khi mà chúng ta phanh cái chiếc xe này thì tự động hệ thống cầu sau sẽ được ngắt và chỉ có cầu trước thôi cho nên là hiệu quả phanh của chiếc xe A35MG này nó cũng sẽ tốt hơn đó các bạn sẽ thấy nè à, đây là cái trục bô tăng áp kép này các bạn à, bô tăng áp kép đây nè nhìn rất là đã ha khi mà nhìn vào động cơ này thì chúng ta thấy là đây là một chiếc xe đua rồi à, đây là cái logo của AMG ở đây đó thì với cái chiếc xe A35 AMG này thì Mercedes-Benz trang bị cho nó là động cơ và với cái động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz A35 AMG này thì Mercedes đã trang bị cho nó là cái động cơ 2.0 lít công suất là lên tới 306 mã lực luôn các bạn và có thể nói đây là cái động cơ mà 2.0 mạnh mẽ nhất trên thế giới hiện tại bây giờ à, đặc biệt một điều đó các bạn nha động cơ 2.0 mạnh mẽ nhất trên thế giới chỉ với 2.0 lít thôi nhưng mà công suất đã lên tới 306 mã lực quá tuyệt vời cho cái động cơ của A35 AMG này và một cái điều nữa các bạn tại sao mà các bạn sẽ thấy ở trên đây nó sẽ không có những cái tấm cách nhiệt và cách âm nè à, các bạn sẽ thấy không bởi vì đây là một cái chiếc xe thể thao cho nên là Mercedes-Benz muốn là cho cái tiếng ồn của động cơ đưa ra nhiều hơn bên ngoài cũng như là nó sẽ vọng vào bên trong của cabin nó nhiều hơn một xíu để mà tăng thêm cái tính cái thể thao của chiếc xe cũng như là tạo thêm cái sự phấn khích của cái người lái à quá tuyệt vời luôn và các bạn biết không động cơ này tăng tốc từ 0 đến 100 km h chỉ mất là 4,8 giây 4,8 giây thôi các bạn có nghĩa là khi mà chúng ta điểm 1 2 3 4 thôi là động cơ của chúng ta chiếc xe của chúng ta đã tăng tốc từ 0 đến 100 km h rồi quá tuyệt vời luôn Vừa rồi thì Di cũng đã cho các bạn xem thật là kỹ cái nội thất bên trong cũng như là cái ngoại thất bên ngoài của chiếc xe Mercedes-Benz AMG A35 thì uh, cũng rất là may các bạn Di vừa quay xong cái chiếc xe thì uh, cái máy của Di nó cũng hết pin luôn và bây giờ Di mới sạc lại một chút xíu để mà kết thúc video này đó nếu mà các bạn và các anh chị nào mà đang thích cái chiếc xe A35 MG này á thì các anh chị hãy gọi cho Di càng sớm càng tốt đi tại vì là với cái xe A35 MG này á, thật sự là à, với số lượng cực kỳ ít luôn và không phải lúc nào mà chúng ta mong muốn là chúng ta có thể mua được đâu đó thì một năm bên Di về số lượng cực kỳ ít nói chung là điểm trên đầu ngón tay thôi